vì vậy, các vị lãnh đạo này đã ra lệnh cho một đơn vị quân đội cộng tác với các viện nghiên cứu dân sự phải nghiên cứu làm ra bằng được xe ô tô Made in Việt Nam. Hình ảnh bài viết trên trang cá nhân của Facebooker Kim Văn Chính. Dưới sức ép của đảng, rồi cái ô tô cũng ra đời, nhưng thực chất nó là sản phẩm lắp ghép linh tinh, tác giả cho biết. Chuyện khôi hài là khi chạy thử thì rất ok, đến hồi chạy thật, biểu diễn cho các lãnh đạo xem thì nó tịch ngõm, cứ nổ máy rồi lại chết máy, mãi không khởi động được. Sau màn công bố bẻ bàn, việc tìm ra nguyên nhân tại sao xe không chạy cũng là một điều rất quan trọng. Tác giả kể lại các chuyên gia Việt Nam mỗi người một ý, người nói do chế hòa khí, người nói do xăng, người nói do ác quy, người nói do ốc vít bị lỏng. Thế nhưng khắc phục mãi theo các hướng phân tích đều không làm xe nổ máy được, bỏ tay, đành phải nhờ chuyên gia nước ngoài. Ông chuyên gia nước ngoài chỉ ngó qua cái xe rồi phán, bệnh còi to quá. Mà quả thực khi tháo còi ra không dùng nữa thì xe lại chạy được. Nhưng cũng chỉ chạy được thử từ Xuân Mai về đến Sơn Tây thì xe vĩnh viễn nằm lại đó. Sau phải bán sắt vụn cho mấy bà đồng nát. Chuyện từ xưa liên hệ tới chuyện này vào 40 năm sau thất bại của chiếc xe kể trên, tác giả nhắc đến câu chuyện của ông Vượng Vinh, công bố sản xuất xe ô tô xăng rồi ô tô điện, tác giả cho rằng Vin đã phạm phải hai sai lầm cơ bản. Một là gọi sai bản chất của sự việc, Vin vẫn không sản xuất cái gì cả, vì mới đây ông Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Thầu phụ Việt Nam đã công bố Việt Nam hiện nay chỉ sản xuất được cái ốc để bắt biển số xe ô tô thôi. Như vậy, Vin chỉ lắp ráp có gắn thương hiệu theo thiết kế riêng Việc này trong tổ chức sản xuất gọi là phát triển development. Phát triển khác hẳn với sản xuất và phát minh sáng chế. Dân Việt giờ kinh doanh phát triển sản phẩm đầy ra, khải siêu là một ví dụ điển hình. Sai lầm chết người thứ hai của ông Vượng là vẫn mắc phải căn bệnh khi xưa, còi to quá. Tất nhiên còi lần này không phải là cái còi xe như khi xưa. Hình ảnh sản phẩm UAV của Viettel. Câu chuyện thứ ba mà tác giả đề cập là chuyện Viettel lắp ráp UAV Công nghệ UAV, viết tắt của cụm từ Unmanned Aerial Vehicle, là tên gọi chung để chỉ những loại thiết bị bay không người lái và được điều khiển từ xa. Hiện nay, công nghệ UAV được ứng dụng rộng rãi phục vụ phổ biến cho các mục đích quân sự, trinh thám hay dân sự. Tác giả cho rằng, việc theo khôn hơn Vinh, lắp ráp ra cái UAV trinh sát và gọi nó là có công phát triển sản phẩm. Nhưng mà dân thường cũng biết phát triển UAV đầy, phục vụ nông nghiệp và dân dụng, chứ gì việc theo, tác giả nhận xét. Và tác giả cho rằng vẫn có vẻ chọn nhầm cái còi to quá công suất. UAV chủ lực hiện nay thể hiện qua cuộc chiến Ukraine-Nga là UAV gắn được lựu đạn khoảng từ 4 đến 10 quả nhỏ gọn, cơ động, bay bằng 4 năm cánh quạt mà cả phía Ukraine và Nga đang tích cực dùng. Loại to, bay cần trớn lăn bánh như việc theo phát triển thì lại cần loại mang bơm đạn 70 đến 150 kg, bay xa hàng nghìn km mới hữu dụng, giá thành lại còn rẻ nữa. Cuối cùng tác giả đưa ra lời khuyên cho chính quyền, dẫu sao thì cũng có sản phẩm phát triển mang ra triển lãm, muốn thử nghiệm không có cơ hội nào tốt hơn là viện trợ hay bán rẻ cho Ukraine để họ đánh giá. Viện trợ hay bán cho Nga là không được rồi, vì Mỹ sẽ cấm vận việc theo ngay trên toàn cầu.